một à, một chàng à, thả tim thả pháo một cho ban nhạc của chúng ta hôm nay rất là tuyệt vời hôm nay tất cả các khúc đều là ngẫu nhiên và ờ, đúng là theo yêu cầu của tôi toàn thể quý vị và à, ban nhạc phải có sự một chuẩn bị một chút ạ và rất là mong quý vị cũng thông cảm cho anh chị em vách núi lưng lờ làn mây trắng con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng vui chân vui chân ta cùng xuống chờ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ trời bước trắng bay quanh bên những rừng mơ xuống chờ xuống chờ ngại ngùng gì hỡi em xuống chờ xuống chờ xuống chờ với em ái là chàng trai khôi ngô ghê ô dòng mơ chẳng được gì trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa vi Kia những người con gái có nụ cười đẹp quá Em vui gì mà lưu lo như đàn chim trời Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ Anh đây như mây bên túi đầy thơ Xuống chợ, xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em xuống chợ xuống chợ xuống chợ với em trang trách khôi ngô ghê dòng của chàng ấy vô oh, mà sao chàng xinh quá nửa xanh kinh đỏ nhai nhót trong mắt em chân đi bên em mà chẳng nói được gì trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi chân đi bên em mà chẳng nói được gì trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi mặt trời lặn sau vách núi trở về chiều đã vàng chia tay lòng con